Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp với một ví dụ mà đây sẽ là một ví dụ mà chúng ta thấy rằng nó sẽ thể hiện được tính chất hóa học của oxy. Để xem xem ví dụ này chúng ta sẽ có thể là khai thác ở những khía cạnh nào các em nhé. Ví dụ của chúng ta như sau. Oxy hóa hoàn toàn một hỗn hợp gồm 23,2 gam uh, gồm có sắt và đồng bằng oxy dư. Thu được m gam hai oxit đúng không ạ? Mặt khác để hòa tan hoàn toàn lượng oxit y này thì cần 100 ml này và yêu cầu tính giá trị của m đúng không cái cầu tính giá trị của m thế thì với cái này chúng ta làm như nào bây giờ nhỉ à có vẻ hơi khó đấy nhưng mà chắc chắn không khó đâu đúng không đầu tiên là chúng ta sẽ khai thác ở đây theo khía cạnh như thế này giải bằng cái phương pháp là uh, giải phương trình đi đúng không lập phương trình phản ứng sau đó giải đi đúng không thì cách một nào sắt cộng với oxy tạo thành F3 4 e được chưa? Và cân bằng nhá. Cu cộng với oxy tạo thành CuO. Được chưa? Sau đó bây giờ fe 3 4 lại cộng với HCl, đúng không ạ? fe 4 cộng HCl. Sản phẩm ở đây sinh ra sẽ là Fe CL2 Fe CL3 và nước ạ. Được chưa? Hay là CuO cũng thế. Được chưa? có hai phương trình này và chúng ta sẽ uh, ờ, để điền số mol luôn vào nhá ví dụ ở đây đây là x mol này đây là y mol đồng này thì chúng ta sẽ có ở đây là x trên 3 mol Fe3O4 này đây là y mol CuO y mol CuO sẽ tương ứng với hai y mol HCl này đây là x trên 3 đúng không thì đây sẽ là 8x trên 3 được chưa Đấy, đến đây rồi thì chúng ta sẽ uh, có thể là giải hệ ra đúng nhỉ? Suy ra hệ phương trình. Suy ra hệ phương trình. Hệ phương trình gì đây? À 56x cộng 64y sẽ bằng 23,2. Phương trình thứ hai là 8x trên 3 cộng với 2y sẽ bằng là 0,1